nam châm không hít, nước muối nổi và dọi đèn trong. Sau đây thì em sẽ test thử phần tăng tích cho các bác để xem xem là lời em nói có đúng hay không. Đầu tiên thì à, em à, thử nước muối. Đây. Nước muối nổi khi mà mình thử nước muối xong các bác nhớ phải rửa lại bằng nước lọc lạnh đây hai hỗ trợ này cũng nổi này đó các bạn nhớ lau hộp thật kỹ bởi vì là nếu như mình không lau kỹ hộp đẹp, muối nó bắt vào những cái mặt này thì đến lúc mà mình lắc hột nó sẽ không đi theo ý muốn của mình mà nó sẽ bị nặng mặt các bác nhé và sau đây thì em xin phép được thử nam châm này đây là hai bộ hộp tròn không hít các bác nhá đây là bộ bốn mặt này nam châm cũng không hít luôn đó dọi dạ, đen đây các nhìn này hột trong không ạ hột hoàn toàn rất là trong được chưa các bác đây là hai hộp trợ hai hộp trợ thì soi tất nhiên là nó sẽ trong rồi đúng không ạ này coi này đó vừa rồi thì em đã thử nam châm nước muối và dọi đèn cho các bác như vậy là đã đạt đủ yêu cầu của các bác chưa ạ và sau đây thì em à, xin phép được giới thiệu qua cái bộ đồ chơi tài xỉu báo dung bốn mặt này sở dĩ tại sao vừa nãy các bác có nhìn thấy cái bộ với cái hột này em luôn luôn thử nó xong rồi em mới thử hai hột này không ạ bởi vì cái bộ tài xỉu bốn báo dung bốn mặt này nó chỉ làm vào trong một hột khi đi chơi các bác chỉ cần cầm được một hột này vào thôi các bác lắc cũng được hoặc để cho người khác lắc cũng được mình đứng ngoài cầm cái máy báo dung này máy báo dung này các bác đúc túi quần túi áo đúc đâu cũng được người khác lắc mình cầm máy bà đánh coi như đã nắm trong tay phần thắng rồi còn đây hai hột này là hai hột trợ các bác nhá và sau đây thì em à, xin phép được test thử một vài chén để cho các bác thấy được cái độ chính xác của cái bộ đồ chơi tài xỉu và rung bốn mặt này này cái máy này thì em xin phép cầm ở tay bởi vì nó rung rất là nhẹ vậy nên là mình để ở đây mình các bác cũng không thể nghe thấy được em cầm ở tay để em cảm nhận cái độ rung của nó các bác nhá máy báo hai dài hai dài ở đây là có 6 em đánh tài đây 6 và đánh tài chuẩn chưa ạ máy rung một ngắn một ngắn ở đây là có mặt nhất em đánh xỉu các bác nhá hai nhất xỉu máy lại rung hai dài hai dài có 6 mình lại đánh tài đây 26 luôn có tài máy báo một dài một dài đây là có mặt nhị mình đánh xỉu có nhị và về xỉu đúng không ạ máy lại dung một ngắn tiếp một ngắn lại có nhất mình lại đánh xỉu tiếp có nhất và về xỉu các bác thấy sao đối với tài xỉu khi mà các bác chơi mà gạt chén phản nó là cái điều bình thường và mình không để tránh được đúng không ạ còn nếu như mà mình may mắn với cái bộ hột đó thì 10 chén các bác chỉ gặp chén phản một hai chén thôi vừa rồi em đã test thử cho các bác và các bác thấy cái độ chính xác của cái bộ hột này là được bao nhiêu phần trăm ạ em muốn các bác trực tiếp lên cơ sở em trực tiếp test hàng và bác trực tiếp cảm nhận về cái độ chính xác của nó và